mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu vào lúc 19 giờ 30 ngày 30 tháng 12 sẽ diễn ra cặp đấu tại khuôn khổ AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Singapore tại bảng B. Sau khi thắng Malaysia 3-0 tại sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm. Trong trận đó, Malaysia giữ được thế kín kẻ mà cũng không kém phần tinh tế. Hệ thống phòng ngự chơi khá thận trọng và tỉnh táo phong tỏ được sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Trong khi không gian bị thu hẹp, tuyển Việt Nam kết những pha tấn công trực diện nhưng không đủ độ nguy hiểm để chuyển hóa thành bàn thắng. Malaysia chỉ để lọt lưới sau cú đánh đầu của tiền đạo đạo Tiến Linh trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, khi Văn Toàn bị thẻ đỏ thì thế trận vẫn diễn ra nghiêng về Việt Nam dù chỉ thi đấu 10 người trên sân, sức tấn công không hề giảm chút nào và Việt Nam được hưởng một quả phạt đền 11 m với Ngọc Hải tung cú sút căng thủ môn Malaysia không thể cản phá. Cuối hiệp 2 là một pha sút bóng cực hay của Văn Văn Đức nâng lên tỷ số 3-2 cũng là tỷ số chung cuộc nhưng không thể không nhắc tới thủ thành Đặng nhân Lâm trong trận này anh chơi quá xuất sắc trong khuôn gỗ với hai pha cản phá trước mũi dài của đội tuyển Malaysia nhưng lần này tuyển Việt Nam có chiến làm khách trên đất Singapore đối thủ cũng rất đáng gờm khi họ có lợi thế sân nhà và những cầu thủ cao to vì vậy hàng thủ Việt Nam cần chơi tập trung và chính xác những pha bóng bẩm của đội tuyển Singapore mặc dù được đánh giá cao trong giải đấu năm nay nhưng tuyển Việt Nam không nên chủ quan trước tuyển Singapore họ có những cầu thủ nhập tịch cực kỳ chất lượng bên kia chiến tiến tuyển Singapore hiện có 6 điểm tạm xếp thứ ba do thua về hệ số bàn thắng thua trước Malaysia và Việt Nam nhưng cơ hội đi tiếp của Singapore là rất lớn khi họ chỉ mới thi đấu hai trận Singapore chơi quá xuất sắc khi loại ngược dòng tuyển Myanmar trong trận đấu đó, hai đội có những màn ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn. Myanmar là đội mở tỷ số trước ở phút 34. Sau khi bị dẫn trước, Singapore dồn lên tấn công mạnh mẽ. Đường truyền từ cánh trái, tiền đạo Singapore bật cao đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 ở phút 48. Singapore nâng tỷ số 2-1 bằng một cú sút xa của tiền vệ. Bước vào hiệp 2, Myanmar quân bình tỷ số 2-2 vào phút 66. Chỉ 8 phút sau, Singapore vượt lên với tỷ số 3-2. Đó cũng là tỷ số chung cuộc, nhưng lần này đội tuyển Singapore phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Singapore Singapore với ờ, trận toàn thắng, tinh thần của họ đang lên cao. Với việc họ được thi đấu trên sân nhà nên tuyển Singapore khá tự tin hạ tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Singapore khẳng định mục tiêu của tuyển Singapore ở trận đấu này không gì khác vẫn là kiếm điểm nhưng tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh, mạnh hơn hẳn so với hai đội mà Singapore đã thắng. Vì vậy để đạt được mục tiêu của mình, tuyển Singapore phải chơi gắn kết và tập trung. Trong trận đấu này, ngoài những đường chuyền bóng bổng, Singapore sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ kín kẽ để giữ lại một điểm trên sân nhà. Kết quả sẽ là 2-0 cho tuyển Việt Nam Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy luôn đồng hành và ủng hộ Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký, nhấn like, chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.